chúng ta sẽ cùng review một bộ Lego mang chủ đề Technic, cùng nhìn qua vỏ hộp nào. Hình ảnh chiếc màu tàu rất đẹp và nét. Bộ này có dành cho trẻ dưới 3 tuổi nhé. Vui thôi. Hôm nay đặc biệt chúng ta sẽ có dụng cụ để mở. Trong hộp sẽ có một bịch Lego, vài miếng city cơ, một lốp xe cao su, một quyển hướng dẫn, bịch Lego thứ hai thứ ba và thêm một lốp cao su nữa nhé tiến hành ráp Và đây là thành quả. Xẻ rất đẹp, bánh có thể xoay được và yên, có thể nâng lên. Ống bô có thể đưa lên xuống nhẹ. Bánh trước xoay được và có thể đưa đầu xe qua lại được. Rất mượt. Khi xe chạy dây xích dẫn sẽ chạy theo, trông rất chân thật. Sau khi TC cho xe chạy nhiều vòng, mình cảm thấy xe rất ngầu và chạy rất mượt. Và clip này đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết clip. Xin cảm ơn các bạn. Nhớ like và sắp cho Định Định Channel đến DDC nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành ba ba.